chào tất cả anh em video này lại giới thiệu cho anh em tiếp tục về những cái bộ hột tài xỉu mà nó hoàn toàn không tang và giúp cho anh em đi làm tay cái để anh em à, có thể lắc theo ý muốn được 7 đến 8 phần trăm thì à, bên cơ sở tôi cơ sở tôi tài xỉu chuyên cung cấp cho anh em tư vấn cho anh em những cái đồ chơi bịp và những cái bộ hột tài xỉu giúp cho anh em đi làm tay cái anh em đi lắc tài xỉu luôn thắng đạt hiệu quả cao của cái bộ hột tài xỉu đấy thì anh em sẽ do theo dõi cái kênh của tôi rồi thì anh em đã biết rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi cho ra mắt anh em đấy thì à, nói chung là cái bộ hột tài xỉu mà khiến tôi ưng ý nhất đó chính là cái bộ hột tài xỉu hay này thì cái bộ hột tài xỉu hay này nó mang lại cho anh em những cái điểm gì hay là mang lại cho anh em những cái ưu điểm gì khi mà anh em đi sân chơi lợi ích gì khi mà anh em đi sân chơi đấy thì à, để nói qua cho anh em về cái bộ hột tài xỉu này thứ nhất là anh em đi à, lắc tài xỉu thì cái bộ hột tài xỉu này nó cho anh em là đi đều Đấy, bộ hột đi đều tỷ lệ bão cao và anh em lắc tài lắc xỉu nó đi theo ý muốn của anh em đó và cái cuối cùng của cái bộ hột tài xỉu hay này mà khiến tôi ờ, phải khen ngợi cái bộ hột này đó chính là cái cách mà cái bộ hột này nó đi nó có thể phá vỡ và loại bỏ tất cả những cái thế hột khó Đấy. loại bỏ và phá vỡ là như thế nào thì khi mà anh em có cái bộ hột này trong tay anh em đi lắc tài xỉu thì những cái thế hột khó những cái thế hột khó là những cái thế hột gì những thế hột khó đó chính là những cái thế hột mà anh em thường hay mắc phải mà rất là rất là mất uh, bình tĩnh hay là mất uh, tự tin để cho anh em lắc vượt qua được chén đó thì cái chén đó chính là những cái chén to như thế này ví dụ như 556 hay là 665 gì đó đó thì là những cái thế hột này đó chính là những cái thế hột khó nhá thế hột khó tại vì sao là khó tại vì là 80 phần trăm hầu như là 90 phần trăm là nó khi mà anh em lắc cái bộ à, lắc lắc cái thế hột tài xỉu khó này thì nó sẽ mặc định cho anh em lên tài đến 80 đến 90 phần trăm nhé thì à, tôi cũng đã nghiên cứu và cũng đã tìm ra được cái cách mà khi mà anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu hay này bên tôi thì anh em chỉ cần cách lắc bình thường thôi đấy chỉ cần cách lắc bình thường thôi là cái những cái thế hột khó nó sẽ bị phá vỡ nó sẽ ngược lại so với ban đầu nó có nhé ví dụ như chén 556 này anh em có thể là lắc bình thường với những cái bộ hột tài xỉu thường ấy thì là nó sẽ mặc định của nó nó sẽ đêm tài Đấy, còn cái bộ hột tài xỉu hay này khi mà anh em lắc bình thường thôi anh em sẽ được những cái chén xỉu những cái tỷ lệ về xỉu nó khá là cao lên đến 80 phần trăm nhá đó như thế thôi là cái tỷ lệ của nó về xỉu cho anh em lên đến 80 đến 90 phần trăm 154 đúng không đấy vẫn là những cái thế hột như vậy những thế hột to đấy, thế hột 566 đấy, 566 và 665 còn cái thế 456 thì xưa rồi những cái thế đấy thì uh, rất là nhiều bộ hột làm được rồi đấy, còn những cái thế hột này nó mới là khó đấy. tiếp tục anh em chỉ cần lắc cái cách lắc bình thường thôi nhé anh em cứ lắc như này thôi là cái tỷ lệ về xỉu của nó lên tới 80 phần trăm nhé mở này đó một ba bốn anh em thấy không nó rất là hiệu quả cho anh em đấy để cho anh em đi lắc tài xỉu anh em uh, có thể sử dụng cái bộ hột này anh em luôn luôn anh em tự tin anh em giành chiến thắng ở những cái sân chơi những cái đấu trường lớn nhé mà nếu chưa lớn mà anh em chỉ cần là có cái một chút gọi là mất tự tin thì là anh em sẽ rất là khó để anh em lắc nhé đấy thì cái bộ hột này nó mang lại rất là nhiều tự tin cho anh em đấy thì bộ hột này nó hoàn toàn không tang thứ nhất không tang thứ hai nữa là đi đều thứ ba là anh em có thể là lắc cái bộ hột tài xỉu này nó đi theo ý muốn của anh em đấy, lên đến bảy tám mươi phần trăm và cái thứ tư nữa của cái bộ hột tài xỉu này đó chính là cái phá vỡ cái cách mà cái bộ hột tài xỉu này nó phá vỡ những cái thế hột tài xỉu khó Đấy. chỉ bằng chỉ cần bằng cái cách lắc uh, bình thường thôi Đấy. chỉ cần cách lắc bình thường thôi không cần phải cách lắc hoa mỹ hay là kỹ thuật gì cả chỉ cần cách lắc bình thường là cái bộ hột này nó sẽ chuyển nó sẽ chuyển cho anh em đó mặc định của những cái thế hột 556 665 thì là mặc định của nó lên tài với những cái bộ hột tài xỉu này nhưng về những thế hột như vậy thì là anh em chỉ cần lắc bình thường là nó sẽ cho anh em những cái chén xỉu hiệu quả lên 80 phần trăm đây là cái bộ hột tài xỉu hay Đấy. bộ hột tài xỉu hay nó rất là hiệu quả nhá nó rất là hiệu quả và nó rất là nó rất là hiệu quả và nó giúp ích cho anh em đi lắc tài xỉu hay là anh em đi chơi tài xỉu bịp Đấy hay là nó mang lại những cái tự tin những cái ờ, chiến thắng dành cho anh em để cho anh em có thể đi tất cả những mọi sân chơi mà anh em không hề run Đấy, thì video này tôi uh, muốn chia sẻ cho anh em về cái bộ hồ tài xỉu mới nhất bên tôi mới bộ hồ tài xỉu hay mới nhất 2020 Đấy, để cho anh em đi làm cái anh em sử dụng anh em có những cái tỷ lệ thắng cao Đấy, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em để anh em xem video anh em nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ những cái video những cái bộ hột tài xỉu mới nhất bên tôi dành cho anh em nhé chào anh em